Nam Mô A Di Đà Phật Kính thưa cùng toàn thể đại chúng Với Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Trước khi viên tịch Ngài đã để lại những dòng chữ tâm huyết lay động hàng triệu trái tim Không được nhốt thầy Bỏ thầy vào trong một cái hũ nhỏ Rồi đặt thầy vào trong một cái tháp Thầy không muốn thầy có một cái tháp Tốn đất chùa vô ích Sư Thầy Đàm Nguyện đã xây cho Thầy một cái tháp ở chùa Đình Quán. Đã lỡ xây rồi thì phải ghi lên trước tháp mấy chữ Trong này không có gì, chai lý miên mấy dụ sầm mơ. Thầy không muốn sau này quý vị xây cho Thầy một ngôi tháp ở Tổ Đình. Xây tháp như thế sẽ không có ý nghĩa gì nếu hôm nay quý vị không tiếp nối được những gì thầy đang trao truyền. Thầy rất không thích chuyện lấy một mớ tro từ hình hài của thầy rồi bỏ vào trong một cái hũ rồi đặt vào trong một cái tháp. Thầy không phải là cái nắm tro đó, không có lý thầy chỉ là cái nắm tro ấy hay sao? Thầy là một thực tại linh động, đang sống, đang có mặt khắp nơi, trong các sư chú và các sư cô đều có thầy Trong các vị cư sĩ quen biết đều có thầy Ở chỗ nào mà có thiền hành, thiền tọa, có pháp đàm Có ăn cơm trong tĩnh lặng, có sáng pháp địa xúc là có thầy Thầy không nằm trong tháp ấy đâu Ủa bút sai chưa lý Nếu người ta vẫn chưa hiểu thì ghi thêm một câu nữa ngoài kia cũng không có gì ngoài men dễ mấy dỗ sợ mơ và nếu vẫn còn chưa hiểu thì ghi thêm một câu chốt là nếu có gì thì nó có trong bước chân và hơi thở của bạn rút của dậu từ hoa tha chu sai nị tờ mấy ít cơ bút phả tăng trung nị tờ khu chen. Đó là điều Thầy căn dặn các thầy, các sư cô ở chùa Đình Quán Hà Nội và Tổ đình Tự Hiếu. Đừng phí thời giờ nghĩ đến chuyện tìm đất xây tháp cho Thầy. Đó không phải là điều Thầy nghĩ tới. Nếu có một tảng đá có sẵn thì để vào trong hốc đá bản thảo của một cuốn sách của Thầy như là cuốn phép lạ của sự tỉnh thức thì tảng đá đó sẽ có thầy nhiều hơn là một cái tháp trong đó có một đám tro đem tro mà rải hết ra ngoài để nuôi cây nuôi cỏ cho cỏ cho cây lớn lên đừng có ngăn ngừa sự tiếp nối của đám tro ấy thầy không nằm trong tháp ấy đâu của bút sai chưa lị